Nội trong ba nghiệp của thân Sạc à, sành tử nhân muôn phần khổ lao Chúng sanh nào nấy như nhau Đều hàm sở sống đơn đau ai bàn ngàm Xe tử vô thể kim mang trong sanh đều có họ hàng với nhau Mẹ cha anh chị rể dâu Chỉ vì nghiệp lực đối đầu thọ sanh nam mà mang vạn trạng thiên hình à, luân hồi sao néo tay sanh à, dương trần à, ngủ mê nào biết xa gần ho hàng chẳng nhận bàn lẫn cung lờ ngàm Mạc tịnh nhai nuốt chặt cương à, Mạc tịnh giết hài chẳng ngờ thương lương à, Trong kinh phần vẫn thường khuyên à, Nuốt nhai thịt ca tướng nghiền thịt con năm nếu về chút lợi ngáo cơm à, lưới bay bắt vật nghiệp dồn nặng sâu xa thành tội ác đương đầu à, giết ăn hộ về cẩn cầu thư thang à. Từ sanh vào cõi ta bàn Chúng con chưa gặp ai là thiện nhân Xót thương chỉ bảo khuyên rằng xa sanh hại mạng là nhân tỳ nên vì lời lòng ngu si Mà gieo nghiệp ma cùng vì miên ăn Sau này đời bỏ báo thân Xa vào địa ngục xa dần tội xưa Chịu bao tâm khổ cho vừa ngầm đầu trâu màn ngựa sẽ cơ thân hình à, hoặc là đâm chém tanh à, bành à, hoặc môi móng ruột mới đành ác kiên trả xong nơ chốn âm ti trở về dương thế lại tùy nghiệp mang ga thân làm dông xài lan cọp beo rắn rơ chui hang núi rừng quạt làm chuột bỏ côn trùng hông mau hông mụ rút thùng phận nhớ hoặc làm gà chó heo tơ cho người xé thịt chặt cưa nấu xào thật là khủng khiêm biết bao à, khổ bao như giấy lẽ nào dễ vui nhâm à nếu mai trở lại làm người à, cũng mang bệnh quan tuổi đời chẳng lâu à, chi thành con lại khẩn cầu à, xả mọi nghiệp ác để đầu ăn nắng Xin chư Phật Thánh Hiền Tăng à, nhu lòng thương xót mà hằng già ơn à, Kể từ vô thể chúng con à, thì có kiến thức nhưng còn hát tâm hoặc tham hoặc ghét hoặc sân hoặc gì kiêu ngạo chẳng cần tính suy trong lòng chẳng chút từ bi thẳng tay xa cậy cánh chi cùng làm Thế nguyện bùa chú lộ ban Em chờ đến mạc đến tàn chưa thôi xem hồi nghiệp sát sanh ảo hộ pha phách mà chơi đốt rừng săn băng lưới chạy chó săn đằng củi gầy mái đạo hầm cùng tên nó đạn giết mầm sông vui ca dưới nước chim trên trời lưỡi văn bay đập không nơi thoát đào hoa hoặc nuôi gà vịt dế heo à, để dành làm thịt nuông chiều miệng tham ăn Quảng thế mương kẻ hồng tàn Vật à, long cắt tiết làm hàng bán buôn à, Chung chưa tăng tiên kiêu thương à, Thần đầu mai dậy thịt xương ra trời quan thang thảo đến tận trời ngã đơn đau tạm không chung lời súng sanh à, chỉ vì ba tân lưỡi tanh à, mà mang nghiệp an xa sinh đợi đời ngầm Ngày nay còn sám hối rồi ha Từ nay việc giữ tấn thời lánh xa Lại còn bình biến càng qua Tranh giành biên giới cố mà giết nhau không đạn qua bơm phá xóm nổ cầu hỏa ninh tân đáng xa quần thâu người làm hoặc nghe việc chấm mừng ham đau thương chẳng cải tham tàn tánh hung mau Nghệ đau phù thủ lạnh lùng à, chặt đầu lóng thịnh người dựng chẳng mạng à, Nghệ đồ tệ cung bảo tàng à, phanh tay loài vật nhung nhang chẳng sờn ngàm bạn buồn khỉ giới đạo gồm à, đẩy xô người xuông mố hầm chẳng ghê à, Binh hàng pha tổ can sen hồng Nặng chân dầm đa chẳng hề tiếng thương Làm bao ác nghiệp phi thường à, Nay còn sám hối mười phương một lòng cùng từ vô thể kim trùng à, phá thai diệt chân đập trùng hại nhau à, khẩn quan trọng chĩa vét ao à, thao kênh diệt mũi ngăn rào lối ra ngang gậy rồi gông khoa khảo trang à, nằm ngồi đi đứng bùng đã ghét nhau à, nồi thì như thể lanh à, lao nay còn sam hôi cần cầu chư tôn mong về chân ngô mồi em dồn ha mà con cố phạm không còn thiếu chi xin nhờ lượng thánh tự bi chân mình lời nguyện tức thì ác tiêu ông Lời nguyện già lại Phật e về sưởng xa mỗi đến à, Nguyện nhờ công đức chỉ thành tam à, mối mà được mang hình kim cán không lâu do lương tôi giảm à, không còn dưỡng mắt vào đàn tật sân à, không còn tư tư hại nhân à, tâm tư bi cũng bội phần thăng quan thương người như thế con ta thấy ai nguy hiểm nề hà tính toàn giúp cho tới chốn an còn còn đem danh pháp luận bàn độ nhân Người người đều cảm Phật ân Không còn sợ ai Mười phần mừng vui quy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 Nam mô Long Từ Tại Phương Hoàng Nam mô Bảo Văn Phật Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật Nam mô Ca Sa Tràng Phật Nam mô Nam mô sơ vơ ông Phật Nam mô văn thù sư lời Bồ Tát Nam mô Phổ Thiền Bồ Tát Nam mô Đại Tây Chí Bồ Tát Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát Nam mô Quán